Chào mừng mọi người quay kênh Người Lao động hoan HN của mình nhé Hôm nay thì ra nhà chú gì của vợ mình để sinh nhật chú Tôm không? Sắp tôm rồi này Nhiều món đấy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 hấp này Hay nhiều món tôm rồi cua hàu miến xào Thank you. làm nhiều đó bạn? làm này thì không ăn chứ đống người này à mấy nhà luôn bằng này người thì lại phải bằng này chứ yeah. Dạ. nhà cô á, hai vợ chồng ăn hết một chiếc tay đấy có ba chiếc tay nhưng mà nay nay nay ờ, nay phí mua nó cắt cho cái đế dày quá lộn tay rửa hết thôi nem tay nem tay đây xếp đây này là nhân gì? không có nè không thoải mái

Tuấn các Tuấn các ca Tuấn mới có 18 tuổi rồi à? vẫn đang lấy được vợ nữa à. còn đang hoi <laughs> đang hoi nhiều đang đang hoi đây là vừng vừng vừng vừng có nhạc rang chưa rang rồi vừng rồi nạc nạc đây nạc là rất ngon đây rồi viền sang đi đúng không dạ ra cái viền thẳng món gì cái gì chảo nghe ờ, cái đấy là để làm món nấu miến à miến xào miến xào hậu sinh nhật đây là hầu hầu một một người khỏe mấy người vui Đây. đã thấy bia trong tủ rồi cái này quan trọng nhất đã, thấy bia rồi là yên tâm rồi ông bảo hôm nay tổng kết hết bia đấy dạ, Tết nha Ừ. còn dạ, anh biết rồi giá ăn cũng giá giá xiềng đúng không đấy dạ. xong bắt đầu để cái xong là lấy kia xong rồi cho cho thịt để làm nhá bảo là ba dừng hàu lại dừng hàu lại để bà mua cua cuốn đấy ờ Kìa. bà ăn hàu giờ chính giơ tay chính lên chị bảo bà dừng hàu để mua cua sống cái này là được à hay như nào đấy hả dạ. cái này chắc nướng nhanh rồi không ạ anh này. anh hả? chỉnh cái bếp cho bác nhị để cho bà nhị cái này chắc nướng nhanh rồi đấy ừ 15 20 phút là xong rồi ừ. Thế mấy đứa bạn đây này ổn rồi được ạ hả mấy đứa bạn đây này ổn rồi được ạ ừ nó thế không vào đây ở gì mấy nhà không thế không phải à, ngại con hôm qua đến con quấy vậy không phải đây trên nhà mấy đứa trẻ con đang ngồi đứa chơi game mỗi đứa tư thế đứa thì nghe nhạc đây, Hưng đang ngồi chơi game mà Hưng luyện game à hả Hưng vâng chơi một chơi trò gì đây? đấy à, BBG trò gì Nói, nói to tí cho mọi người nghe nè trò gì ừ, Xin chào mọi người ạ ừ, Con đang chơi trò gì? Con đang chơi ở Bắc Vinh à. Bắc Vinh Mobile Ok Xong rồi, dọn hết rồi Anh em cho đưa vào chị tay kia để về uống này Con này mang từ nhà em Jin về à? Đi ăn thì còn phải mang cả nhà Jin về cái này đấy Còn cốc nữa à, Bà bà nhớ bà mang về cho Đúng chưa? em mày về mày cốc cuốn đâu đây con ăn đi con ăn cuốn ôi nhào vô thế không cốc dài quá đề nghị đấy con đề nghị để ưu tiên con đấy em mình con con còn hai anh em hai cái con rồi xong rồi chuẩn bị vào mâm vào mâm rồi chiến đấu Ôi, cái, cái này mà mà mở ra bắt thôi. Tôi có Thấy không biết Đừng ngưng bật bác cái, để bác ra là không Không to à? Không to nhà mình đây Không, không, bật bác cái này Ờ, tôi lấy đồ ở đây rồi Ở đây rồi ông ơi Còn đâu hết không của mình chưa Đây là hậu sinh nhật Trẻ con Trẻ con ngồi chiến tiếp Ta này đang tranh nhau cốc Đây, đây, đây, cốc đây ba đâu mà chị em đây trông vẻ cũng à, đầy thôi đây nhân nhật đây không phải đưa đưa bẩn nha đưa ở đây bị thế nha được chưa đây bác ngồi ngồi vào đi ngồi vào đi không qua đây cho ờ, mẹ ngồi ngày ngoài kia này này trước này cho đá này không lạnh cho đá vào thích đau nào cho đá vào đá nào cho chạm cái cho đá vào không chạm đúng đi uống bia một đây cho bác không đá mình cậu mình cậu không lạnh thôi còn ừ. ừ. nó không lạnh chào Hồng ơi, chào em. Uh, ờ, happy birthday Tuấn. Nào, xin ờ, chúc mừng sức khỏe đã. Ừ. Xin chúc mừng nhá. lấy một cái ghế là đủ ờ đi cho chụp ảnh mua thêm mua con á con này bà bóc con anh hương chung con hai chị anh hương một con đấy ăn đi cua này chung hai nay rất là đông đủ các bạn bệ các bạn bệ đầy đủ có ba còng không con mấy em còng á ăn ca như bà à. còng này ngay chấm chấm chấm chấm cái gì kìa chấm cá cá đấy cái bà ấy là cầm cái bà dạ dày Con ăn thế không có đau bụng con dạ dày chúng to vào tí ớt không Thôi thôi Cái bát được chấm như bỏ ra không ấy Bọn nó không ấy đâu bỏ bỏ ra ngoài Bọn nó không Nào rồi chứ ăn thế nhá không có đau bụng nha Ăn hầu thế thôi Nín ăn tôm thì hai ba nha Hai dạ, em phải bóc tôm ăn nha Ấy không ờ, ờ, thì ờ, cái đấy nó là bụng đấy Đấy có để ăn đây Em ngồi cái này Mọi người đừng người đỡ con. Thằng không đỡ con. Nhưng mà bóc bà cái này cái gì dạ, dạ. trẻ con thôi mà có loạn hết rồi lên. cái môi nhỏ này không bị ăn thì con phải lấy con này Quỳnh Nghị cô uống hết 5 ờ, lon về Hà Nội rồi Ui Vẫn đang chưa đỏ nha dạ, Cũng khỏe quá, tự nhiên không uống lại đâu Không phải cái bên đá của non là là là có là là làm Có hiện tượng xanh ngày xưa non không xanh Bà Thúy này mới có 3 lon mặt đã đỏ này mà nhị năm lon mặt chưa đỏ à, cái cái đấy, năm non Ôi, ông vừa ông vừa ra lấy xe về ông chưa lấy xe về đâu áo thiếu đồ ừ, xe để đâu xe bãi đang còn đang đang, đang, đang sửa ờ, chữa kia thế thôi uống thế thôi phải ông lấy xe về tối đấy phải đi đâu đâu mà tối đấy Ú lên ngủ giấc đấy hết một bia. Đấy nhịn kìa. Đấy rồi, ba ngày rồi. Uống nói đi, có đã hết đâu đây của riêng quân nhị và thúy đây à. còn non chưa hết non chưa hết lần lần thứ sáu nào Thôi, thôi, đừng, đừng, đừng, hai chân này hết thì hai nó còn như cái còng nhá là hộp của chồng nó sẵn nha đây bao nhiêu đây làm sao sạch được ăn tối nó, nó tranh thằng anh ấy thằng anh này cua bằng nguyên này thằng anh nó, nó thấy thằng anh tranh thằng anh rất là nhiều cái thôi miến không ăn miếng gà không à, chỉ có bỏ xương ra thôi mọi người cũng say rồi mình ờ, xin phép kết thúc video của mình tại đây nhé nhà say rồi nhà người ờ, sắp và like comment để có điều động lực để làm những video tiếp theo cảm ơn cả nhà nào nào nào nào cảm ơn cả nhà xin chào cảm ơn dạ.